nhìn em xanh đôi cùng duyên mình đã lớn phân bọn đều đâu dám mơ trèo cao té đâu đành lui về sau control Focus all, get the goal, make it all My balance system, take cruise control Welcome back, Mr. Navigator Welcome back, Mr. Navigator Welcome back, Mr. Navigator Welcome back, Mr. Navigator Navigator, Navigator, Navigator, Anh biết duyên mình đã lớn Văn bọn bèo đâu dám mơ Trèo cao té đâu đánh lui về sau Biết mai ngày ta mất nhau Phật duyên ta ngắn đành thôi từ đây Một mình anh lê bước về chôn vùi trong cơn mê nhìn em xanh đôi cùng duyên mơ lòng anh đâu thắn nên lời dẫu biến không thuộc về nhau những sao lòng còn nhớ em về nơi chốn khuê phòng anh đầy nước mắt tuôn dòng chúc phúc cho em đời sau đừng Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. Navigator, Navigator, Navigator, Navigator, Navigator, Navigator.